Nhìn đồng hồ, lúc 12 giờ đêm, anh chàng đột nhiên biến thành người sói, trông rất hung dữ và đáng sợ, với thân hình mạnh mẽ phi thường. Trận chiến diễn ra giữa người sói với một tên ma cà rồng hung dữ, để biết anh ta là ai mà có sức mạnh phi thường đến vậy. Hôm nay mời các bạn cùng xem bộ phim khắc tinh ma cà rồng, mời các bạn cùng xem. Vào năm 1878 tại một phương quốc cổ, đoàn người đang cố gắng phá cổng để vào trong lâu đài. Cũng lúc này một nhà nghiên cứu đang hoàn thành tác phẩm khoa học của mình. Khi cố gắng hồi sinh một sinh vật huyền thoại, bỗng nhiên vua ma cà rồng, bá tước Dracula xuất hiện, tên bá tước giết nhà khoa học, chiếm đoạt sinh vật, tuy nhiên ngay và lô sinh vật bỏ chạy nhanh như chớp. Đến một cái cối dây gió khổng lồ, trước sự truy đuổi của đám đông Azur. Lập tức bọn chúng ném những bó đuốc trong tay, khiến nó bốc cháy dữ dội, ngôi nhà gió đổ sập cùng với sinh vật lạ huyền thoại, bá tước và đồng bọn bay tới nhưng quá muộn trước mặt họ chỉ còn đám lửa và mỡ hỗn độn. Một thời gian sau tại Paris, thủ đô nước Pháp, người đàn ông đang nhìn vào tấm áp vích truy nã dán hình anh trên đó anh chàng vội vã xé lấy. Đi được một lúc thì phát hiện một cô gái xinh đẹp vừa bị sát hại. Tức tốc anh chàng che mặt truy tìm thủ phạm, chạm mặt một con quái vật to lớn. Hắn vốn là tội phạm nguy hiểm, nghi can được giáo hội giao cho Helsing tiêu diệt. Helsing chính là một thợ săn siêu hạng. Anh đụng phải con quái vật, đôi bên lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống. Gã quái vật khổng lồ với sức mạnh đã dùng chiếc chuông úp Helsing vào trong. Tuy nhiên Helsing sử dụng vũ khí thần thánh của mình để ẩn thoát, bất ngờ tấn công khiến đối thủ đứt lìa cánh tay. Quái vật giận dữ quảng Helsing lên mái nhà. Helsing từ trên sân thượng lấy khẩu súng bắn một phát, cái móc xuyên qua ngực con quái vật, tiếp đất an toàn cố gắng nắm sợi dây kéo gã khổng lồ xuống. Tuy nhiên quái vật quá mạnh mẽ thậm chí còn kéo ngược Helsing lên, thật không may sau đó hắn bị vấp ngã, rơi từ từ xuống mặt đất trông thật thê thảm. Lập tức Helsing trở lại tòa thánh Vati căng tổng hành dinh của giáo hội. Helsing được giao nhiệm vụ mới kẻ thù mà anh phải đối mặt là bá tước Dracula cũng như bảo vệ nữ hoàng và hoàng tử của vương quốc Tulo. Trước khi đi cha xứ đưa cho Helsing một bảo vật, bảo vật này được lưu truyền hàng trăm nay. Chính là mảnh giấy không hoàn chỉnh và nói gì đó, đi cùng Helsing là một anh chàng lập dị. Sau chuỗi ngày băng rừng vượt suối, cả hai đã đến thị trấn Kizu. Họ đã thu hút sự chú ý của người dân nơi đây mọi người đều lâm le hai kẻ lạ mặt. Bất chợt một phụ nữ xuất hiện là người đứng đầu thị trấn này chính là công chúa mà Helsing và anh chàng lập dị đang tìm kiếm. Cô gái yêu cầu Helsing bỏ vũ khí xuống anh chàng không thực hiện đúng lúc này một đám ma cà rồng tấn công thị trấn khiến người dân bỏ chạy tán loạn một nữ ma cà rồng còn cắp được công chúa bay đi Helsing giải cứu được công chúa. Lũ ma cà rồng tiếp tục truy đuổi, trong khi heo sinh với chiếc nỏ thần thánh trong tay đã đẩy lùi được bọn ma cà rồng một lúc sau mặt trời mọc và lũ ma cà rồng rút lui. Cuộc chiến đã dừng lại nhưng không lâu sau mặt trời tối lại. Một ả ma cà rồng bất ngờ từ dưới cái giếng bay lên khắp công chúa mang đi. Hao sinh nhanh như chớp dương nỏ bắn trúng cánh ả ma cà rồng giải cứu cô gái. Trong khi chạy về phía công chúa, anh bất chợt đụng một tên ma cà rồng khác. Heo sinh kịp thời né tránh vội nhúng mũi tên vào nước gì đó bắn ả ma cà rồng gãy cánh. Hai tên còn lại định giết cô gái nhưng khi biết đồng bọn bị giết chúng sợ hãi bỏ chạy người dân trong thị trấn sau trận chiến không những không khen ngợi mà còn nguyền rủa heo sinh với lý do đã giết một tên ma cà rồng. Điều này sẽ khiến dân làng lo sợ bọn ma cà rồng trở lại báo thù. Nhưng họ lập tức im lặng khi nghe công chúa nói gì đó. Có thể thấy danh tiếng của heo sinh đã lưu truyền như một huyền thoại từ trước. Công chúa định một mình đến lãnh địa của Dracula để giải cứu anh trai. Heo sinh không được phép tham gia. Anh ta từ chối, đánh thuốc mê cô gái. Khi công chúa tỉnh dậy không thấy heo sinh, cô vội đi tìm thì phát hiện sàn nhà có nhiều dấu chân lạ nhìn lên thấy một người sói đa lăm le tấn công mình. Công chúa vội vàng bỏ chạy thì bất ngờ người anh trai mất tích của cô xuất hiện trong bóng tối, nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu, trăng tròn xuất hiện biến anh thành người sói. Hóa ra anh trai của công chúa đã bị người sói khống chế. Ngay lúc này heo sinh chạy đến bắn mấy phát, hoàng tử bỏ chạy ra ngoài, heo sinh cầm khẩu súng đuổi theo, nhưng bị công chúa cản lại. Cô nói có thuốc chữa được cho anh trai. Heo sinh tin cô gái, chấp nhận đồng hành, tìm đến lãnh địa bá tước một lâu đài xuất hiện. Cô Lama cùng thuộc hạ đang tiến hành nghiên cứu nhằm hồi sinh đám tùy tùng của mình. Bất ngờ một tia sáng bay qua, bỗng nhiên hàng loạt ma cà rồng nhỏ chui ra từ trong kén bay về phía thị trấn. Heo sinh chạy ra cố gắng ngăn chúng lại. Cô Lama thấy đám tùy tùng của mình bị giết hại, hắn ta liền bay đến tấn công Heo sinh, còn đám ma cà rồng hung hăng ồ ạt kéo đến thị trấn tấn công vào người dân. Cô Lama đang cố tìm heo sinh thì anh bất ngờ xuất hiện, đâm cây gậy vào ngực hắn, tưởng đã giết được địch thủ. Nhưng lão bà tước ma cà rồng đâu phải tầm thường, ngược lại tên bá tước chẳng hề hấn gì. Công chúa tìm đến chỗ anh trai mình, liền nhảy lên sợi dây gần đó. Bọn chúng bám theo thì bị cô nàng đánh văng rơi xuống thùng nước sôi ngay lúc đang cởi trói cho anh mình thì anh ta hóa thành người sói. Tại thị trấn đám ma cà rồng đang sâu xé dân làng. Thì đôi lần lượt từng tên ma cà rồng phát nổ, Nguyên nhân chính là nguồn năng lượng truyền vào chúng không đủ để sống tiếp, ngay tiếng là hết, tên bà tước theo dõi, heo sinh chạy đến chỗ cô nàng vội vã đi khỏi tòa lâu đài. Sáng hôm sau anh chàng phụ tá tỉnh dậy sau một giờ đêm nồng nàn ân ái với cô gái ngành mù mỉm, anh tình cờ phát hiện ra một bức tranh, trên đó có ghi dòng chữ Latin cùng hình vẽ hai người đang chiến đấu. Phụ tá đọc dòng kinh kia thì hình ảnh trong tranh bỗng dương chuyển động khiến anh ta giật mình hoảng sợ. Heo sinh và công chúa theo một cách nào đó, hai người rơi xuống một hang động, tại đây hai người bị tấn công bởi một con quái vật. Quái vật cho biết mình là chìa khóa để hồi sinh lũ ma cà rồng vĩnh viễn, nếu bà tước tìm ra anh thì con người đứng trước đại họa diệt vong. Công chúa định kết liễu hắn nhưng heo sinh ngăn lại. Anh cảm nhận thấy quái vật không phải kẻ thù, nên không cần phải giết hại. Nhưng bọn họ đã bị tên người sói phát hiện. Cô Lam Ma sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến đây. Heo sinh quyết định cùng phụ tá rời đi. Khi băng qua một khu rừng rậm, anh cảm thấy có gì đó không ổn bèn rút khẩu húng cầm sẵn. Cảm tính của anh đã đúng khi hai tên ma cà rồng xuất hiện chúng tấn công, heo sinh vẫn cố bám trụ trên xe đến một cây cầu bị hỏng. Bầy ngựa phi qua nhưng thùng xe chở phụ tá bị rơi xuống vực thẳm. Hai tên ma cà rồng cố gắng bay tới giải cứu, nhưng bên trong không hề có ai. Hơn nữa chiếc xe phát nổ, hàng loạt mũi tên bạc phóng ra giết chết ma cà rồng. Xe ngựa này chỉ là mồi nhử để đánh lừa đám ma cà rồng. Bất ngờ tên người sói tấn công bọn họ khiến cho heo sinh và công chúa suốt thiệt mạng anh chàng đã kéo họ lên an toàn và tiếp tục hành trình. Sói vẫn chưa từ bỏ. Hắn ta nhảy lên chiếc xe đang bốc cháy. Hao sinh cùng mọi người nhảy xuống xe thoát thân, anh kịp lấy súng bắn vào tên người sói, làm sói ta ngụm củ tỏi. Sáng hôm sau người sói trở lại hình dạng người anh trai của công chúa, chút hơi thở cuối cùng. Heo sinh bị vết cắn của người sói. Làm công chúa hơi sợ, tồi tệ hơn tên mà cả rồng sống sót bất ngờ xuất hiện, bắt công chúa đi. Sự bất lực của Helsing không còn xe ngựa, công chúa cũng bị bắt khiến anh chàng cùng mọi người đành phải quay lại thị trấn. Bọn họ gặp ám ma cà rồng ngực bự, nói rằng Colama muốn đổi công chúa lấy quái vật tại lễ hội hóa trang Halloween ngày mai Helsing đồng ý và đánh bất tỉnh quái vật tối hôm sau có mặt tại vũ hội. Dracula đang khiêu vũ với công chúa. Lúc hắn ta chuẩn bị tấn công cô thì Helsing kịp giải cứu, nhưng lúc này tên thuộc hạ của hắn cũng phát hiện ra nơi cất giấu Colama và đưa hắn về cung điện đặt được mục tiêu. Ba tước ra lệnh cho toàn bộ người ở đó thực chất toàn là ma cà rồng nhằm tiêu diệt heo sinh. dẫn công chúa và phụ tá bỏ chạy. Anh phụ ta để lại quả bom tự chế. Đúng lúc bọn ma cà rồng chạy tới thì bom phát nổ, diệt gọn cả đám. Ba người sau khi thoát thân thì phát hiện quái vật, heo cố gắng đuổi theo nhưng không kịp. Tệ hơn, anh ta chỉ còn ít thời gian trước khi hóa thành người sói. Ba người quay về thị trấn để tìm cách đến xào huyệt của Lacoma, một nơi không có trên bản đồ. Bọn họ đọc được trong tài liệu ghi lại trước đây, Dracula từng bi trục xuất đến một lâu đài băng thông qua cánh cửa một chiều tìm ra cánh cửa đó thì bọn họ mới có thể bước vào lâu đài tiêu diệt được bà tước. Bọn họ nhìn vào bức tranh lớn ghi toàn chữ Latin, bị thiếu mất một đoạn, heo sinh chợt nhớ ra vật được cha xứ đưa cho, vội lấy ra nó hoàn toàn khớp với đoạn còn thiếu, bức tranh biến thành cái gương đi xuyên qua được. Bên kia chính là tòa lâu đài của bà tước. Ba người tiến vào lâu đài heo sinh dùng sức mạnh đưa cả ba vào bên trong. Lập tức phát hiện quái vật vô hại đang bị nhốt trong một tảng băng. Hắn ta nói với heo sinh rằng Dracula có thuốc giải. Hãy đi tìm nó một tên thuộc hạ của bá tước bị bắt gặp lúc này. Nhóm của heo sinh biết được kẻ duy nhất có thể tiêu diệt Dracula là một người sói không thể bị hắn khống chế chính là heo sinh. Kế hoạch sẽ để anh đi tìm tên bá tước. Bỗng nhiên anh chàng nhận được nụ hôn ngất ngây như con gà tây từ cô nàng thuộc hạ dẫn công chúa và phụ tá đi tìm thuốc giải. Đến nơi hắn gài bẫy cho hai người ở bên trong. Thuốc giải độc chứa trong một dung dịch axit thì nàng ma cà rồng xuất hiện nhe bộ răng đáng ghét để hù dọa mọi người. Công chúa nhanh trí hất đổ lọ dung dịch làm ma cà rồng bị thương, sau đó nhặt lấy thuốc giải chạy đi. Nhưng cô bị ả ma cà rồng giữ lại, đành để phụ tá chạy đi tìm heo sinh. Anh phụ tá tức tốc chạy đi. Trên đường, tên thuộc hạ tấn công heo sinh. Anh tìm đến tòa tháp giam giữ quái vật, trong lúc cố gắng cứu quái vật thì Dracula bay tới tấn công. Một tia sét đánh khiến nguồn năng lượng chuyến đi đánh thức đám tùy tùng nằm trong kén của ba tước. Quái vật bị hất văng đi tình cờ lại bay trúng tên thuộc hạ đang đuổi đánh phụ tá, khiến hắn rơi xuống vực sâu nàng mà cả rồng đang chơi trò vờn chuột với công chúa. Bỗng nhiên quái vật xuất hiện giải cứu. Với heo sinh anh chạm trán với Dracula cũng là lúc tiếng chuông nửa đêm vang lên, theo đó, Heo Sinh biến thành người sói to lớn dữ tận bá tước cũng hóa thành bộ dạng ma cà rồng xấu xí hai con quái vật lao vào đánh nhau. Công chúa Duzeko được phụ tá ném cho lọ thuốc giải, nhưng ẻm ma cà rồng lại xuất hiện ra sức phá đám, khiến cô rơi xuống. Ẻm tiến tới chỗ công chúa. Ngay lúc này, công chúa dùng con dao bạc đâm vào người ma cà rồng làm nó tan xác. Đối với Heo Sinh và người sói đang diễn ra hết sức kịch tính, hắn cố gắng bỏ chạy nhưng bị Heo Sinh tóm lại. Đúng lúc này Heo Sinh trở lại hình dạng con người, tên bá tước làm nhảm gì đó, hình như cố gắng thuyết phục heo sinh làm đồng minh với hắn. Trang tròn lại hiện ra, heo sinh hóa thành người sói, tấn công thẳng vào bá tước. Lần này anh đã kết liễu được tên bá tước vua ma cà rồng. Công chúa cầm theo thuốc giải chạy về phía heo sinh, nhưng lúc này heo sinh không điều khiển được bản thân, đột nhiên lao vào công chúa. Phụ tá thấy vậy chạy đến, tuy nhiên, heo sinh tóm được tay anh ta, bỗng nhiên heo sinh cảm thấy kỳ lạ, nhìn xuống thì thấy thuốc giải đã được tiêm vào người mình, còn cô nàng thì có vẻ như đã ngừng thở. Nỗ lực cuối cùng của cô đã giúp Helsing trở lại, nhưng cô thì mãi mãi ra đi. Mọi người lo hậu sự cho công chúa, Helsing dưng dưng nước mắt, còn phụ tá tiếp tục lên đường chinh phục những thử thách mới của mình. Bộ phim đến đây thôi, cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh. Xin mọi người chia sẻ và đăng ký kênh, cùng ủng hộ để chúng tôi có thêm động lực ra những video tiếp theo với hy vọng được phục vụ quý anh chị, cô bác và các bạn nhiều hơn. Tạm biệt và hẹn gặp lại! Chúc mọi người sức khỏe và hạnh phúc, thân ái.